Xin chào các bạn, cô Mona đây Video này thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chọn một cái trường nail tốt và phù hợp à, Làm sao để mình biết được cái nơi đó người ta dạy à, có tốt không, có nhiệt tình hay không à, Cái thứ nhất là do là mình đã tìm hiểu rất là nhiều Rồi có người nói là rất là tốt Rồi có người nói là chưa tốt đâu Mình mất thời gian mình tìm hiểu rất là nhiều và mình gây cho mình cái à, à, cái trì hoãn mình chưa quyết định mình đi học được đó thì là bằng cách nào bằng cách là mình lên trên trường học trực tiếp một ngày để mình có thể cảm nhận và mình tự đánh giá xem cái trường đấy nó có thực sự là uh, có phù hợp có tốt với mình hay không cái thứ hai là mình phải tìm hiểu là cái người dạy mình là ai à, cái ngôi trường đó ai là cái người sáng lập cái ngôi trường đấy và cái người dạy mình là ai bằng cách nào bằng cách là các bạn có thể tìm hiểu qua các thông tin ở trên mạng à, ví dụ như là à, vào đường link Facebook cá nhân của họ này à, vào trang YouTube của họ để mình tìm hiểu này à, vào Zalo này đấy tất cả mọi cái kênh nào mà họ xuất hiện thì mình sẽ tìm hiểu cái quá trình đấy ví dụ như trên Facebook thì các bạn vào xem uh, trang Facebook cá nhân ví dụ uh, uh, các bạn nhìn các comment các bình luận của mỗi bài viết của của, của họ đấy thì các bạn xem là uh, có nhiều bình bình luận tốt hay không tích cực hay không và được nhiều người quý mến yêu mến cái người đó hay không đó là cái tiêu chí để mình có thể chọn một cái ờ, người dạy mình mình có thể tin tưởng để trao thân mình à, cho cái người đấy ví dụ là như thế rồi mình tìm hiểu thêm là ở cái trung tâm đấy cái ngôi trường đấy à, sau khi mình học xong thì mình có được cái bằng cấp và nó có à, chính quy hay không nó có chất hay không ví dụ là à, học nghề thì mình phải có cái bằng nghề đúng không bằng nghề là bằng của bộ lao động thương binh xã hội bằng của tổng cục dạy nghề mình tìm hiểu xem là à, sau khi mình học xong mình có được thi để lấy cái chứng chỉ nghề đó hay không cái điều đó cũng rất là quan trọng vì sau này các nghề làm đẹp nghề nail nghề spa hay làm viên thì à, khi các bạn mở tiệm là các bạn làm giáo viên các bạn dạy các bạn đều phải có cái cái bằng à, cái bằng cấp rất là quan trọng rồi à, cái thứ tư nữa là các bạn à, học ở trong trường đấy thì các bạn sẽ học được những cái gì à, trước khi mà mình đóng tiền vào trong cái môi trường đó mình học thì mình phải tìm hiểu xem là ở ví dụ như đóng à, em đóng 10 triệu để học cái combo này em đóng 12 triệu để học combo kia à, và em phải tìm hiểu rằng là em phải hỏi lại người ta là em đóng 10 triệu này thì em học trong vòng bao lâu và em học được những cái gì ví dụ như họ sẽ nói là em sẽ học môn cọ nét này à, cọ nổi này cọ bản ví dụ nha thì em sẽ phải ờ, hỏi rõ ràng xem là ví dụ như học cọ nét thì em sẽ học được bao nhiêu mẫu và ví dụ như là 10 mẫu đi vậy 10 mẫu đấy thì em sẽ học trong vòng bao nhiêu lâu à, ví dụ một combo 10 môn 10 khóa học thì 10 khóa học này thì bao nhiêu lâu em ra nghề được và bao nhiêu lâu thì em có được uh, cái bằng của tổng cục dạy nghề là mình phải hỏi rõ kỹ càng chi tiết từng cái một sau khi mình hiểu xong rồi mình biết được rằng là mình đóng 10 triệu hay 20 triệu của cái trường này thì sau một thời gian là mình nhận được cái gì mình hiểu rõ rồi thì lúc đấy thì ok mình đăng ký mình học đúng không nào rồi à, cái um, thứ thứ năm nữa là có thì cô thấy là có rất là nhiều bạn ở tỉnh để lên trên Sài Gòn này học tại vì tất cả các trường neo và chuyên nghiệp thì đa số là ở trên thành phố Hồ Chí Minh thì ở dưới tỉnh thì thật ra thì cô chưa thấy có một cái trường nào chuyên nghiệp hết mà khi các bạn đi xa cho nên trên Sài Gòn thì nhiều bạn cũng lo lắng cũng bỡ ngỡ lắm để không biết mình ở chỗ nào mình không có người thân người quen thì các bạn nên à, tìm hiểu luôn là cái trường đấy là ở đây có à, hỗ trợ cho học viên à, chỗ ở cho học viên ở xa học tỉnh hay không đấy mình phải hỏi rõ à, có chỗ ở rồi chỗ ngủ rồi chỗ ăn rồi thì mình sẽ yên tâm để mình học hơn rồi à, thì các bạn có thể là à, tìm hiểu những cái điều đấy khi các bạn quyết định đi học neo rồi hẹn gặp lại các bạn ở trên trường Mona nhé các bạn có thể để lại thông tin và số điện thoại bên dưới cho cô cô thể có thể hướng dẫn các bạn và tư vấn cho các bạn tất cả các gì liên quan đến nghề neo xin chào và hẹn gặp lại có thể cắt